Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Sau một năm tan tác vì dịch, Việt Nam sẽ đón cái Tết ảm đạm. Nỗi đau mất mát người thân trong đại dịch Covid-19 cùng với thu nhập giảm sút trong bối cảnh kinh tế rất khó khăn. Nhiều người dân ở thành phố Hồ Chí Minh không còn tâm trí đón Tết hoặc đón Tết trầm lắng hơn mọi năm. Đây là theo tìm hiểu của Đài tiếng nói Hoa Kỳ. Việt Nam nói chung và thành phố lớn, nhất đất nước nói riêng đã trải qua một năm dịch bệnh tàn khốc với trên 2 triệu ca nhiễm và gần 36.000 người chết. Theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam tính đến ngày 19 tháng 1 năm 2022 như vậy. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh chiếm phần lớn với gần 512.000 ca nhiễm và trên 20.000 ca tử vong. Đây là hình ảnh người dân thành phố Hồ Chí Minh phải leo rào vượt chốt để tìm thực phẩm trong giai đoạn phong tỏa suốt 4 tháng trong lúc chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết nhâm dần. Vốn là thời điểm buôn bán nhộn nhịp nhất mọi năm, nhưng năm nay hình ảnh ảm đạm với chợ vắng khách, mua bán ế ẩm và tiểu thương dáng cầm cự. Theo tường thuật của tờ báo Thanh niên trong nước, sức mua được cho rằng đã giảm tới một nửa. Tại chợ Bình Tây, chợ đầu mối cung cấp hàng tiêu dùng cho toàn bộ các danh tỉnh miền Nam. Bà Phạm Thúy Hiền, chủ sạp bánh kẹo Thúy Hiền cho Đài tiếng nói Hoa Kỳ biết Tình hình kinh doanh của bà biết bát hơn mọi năm, mặc dù càng gần đến Tết, khách hàng đi chợ có đông hơn. Theo bà, sức mua ở tiệm bà năm nay chỉ bằng một nửa năm rồi. Số khách hàng mua đi và lượng mua của khách hàng cũng ít đi, chỉ còn 5 phần đổ lại, bà Hiển nói như vậy. Về mối xỉ lấy hàng của bà đem về bán dưới quê, bà cho biết cũng lấy ít hơn, do ở dưới đó cũng có dịch bệnh nên người ta cũng không dám mua bán nhiều. Năm nay người ta không dám làm hàng, mùa dịch người ta sợ bán không được nên làm hàng ít lắm. Đến bữa này 17 tháng chạp người ta cũng đã nghỉ hết rồi, bà nói. Nguồn hàng có ít nên thành ra cũng không bán được nhiều, bà nói thêm. Đối với ông Mai Ngọc Toàn ở quận 12, mùa cận Tết hàng năm là mùa làm ăn chủ lực của ông, do ông làm nghề làm do chả và gói bánh trưng bỏ mối. Ông nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đến thời điểm này số lượng đơn hàng mà ông nhận được thấp hơn năm ngoái từ 30 đến 50%. Các năm trước, người ta ở trên này đi làm, xong tới lúc về quê sẽ đặt một số lượng hàng đem về quê để ăn Tết. Năm nay, trong đợt dịch vừa rồi, người ta về quê hết rồi. Ông Toàn giải thích tại sao ông nhận được ít đơn hàng đến như vậy. Đây là hình ảnh sau khi lệnh phong tỏa tạm nới lỏng vào cuối tháng 9 năm 2021. Hàng triệu người dân đã phải bỏ trốn khỏi thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lân cận để về quê đi hàng ngàn cây số bằng xe máy, thậm chí nhiều người đã phải đi bộ. Về giá cả, ông Toàn cho biết năm nay hàng hóa Tết không tăng giá như mọi năm. Bản thân ông vẫn giữ giá bánh trưng từ 120 đến 150 ngàn đồng cho một cái, tùy kích cỡ. Ông cho biết năm nay dù làm ăn không được như trước, do vợ chồng ông có đến 4 con nhỏ nên ăn Tết vẫn phải ăn thôi. Ăn thì có bao nhiêu đâu, chỉ có mấy ngày thôi, Ông phân trần. Chỉ là tiêu xài thì cắt bớt, chỉ chi tiêu những gì thật cần thiết mà thôi. Cũng theo lời ông thì mỗi năm gần Tết, ông mua sắm quần áo, giày dép cho con, mỗi đứa vài triệu. Còn bây giờ chỉ gói gọn mấy trăm ngàn mà thôi. Có bao nhiêu mặc bấy nhiêu, chứ không su xuya nữa, ông nói. Cả gia đình ông Toàn gồm hai vợ chồng và bốn đứa con, trong đó có một em bé mới sinh, đều nhiễm COVID-19 trong năm vừa qua, ông cho biết. Do đó, ông nói giờ thì ông ly rồi, không sợ nữa và tính đến Tết sẽ đưa vợ con đi chơi. Chỉ cần giữ kỹ chút thôi vì chắc trong người đã có kháng thể rồi, ông nói. Riêng về đi chúc Tết, ông cho biết chỉ đi hai bên nội ngoại vì đó là trách nhiệm. Còn bạn bè thân hữu thì chỉ gửi lời chúc qua Zalo hay Facebook chứ không tụ tập. Đây là hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh quy định khách chụp ảnh ở đường Hoa Nguyễn Huệ phải đeo khẩu trang cũng có thông tin cho rằng mong Tết qua lẹ. Đối với anh Long, 33 tuổi, một nhân viên kinh doanh sống ở huyện Bình Chánh, không muốn nêu tên đầy đủ họ. Và năm 2021 là một năm đại nạn. Vì anh lần lượt mất cả bà ngoại và mẹ chỉ trong vòng có 7 ngày vì Covid-19. Đến cuối năm, vợ chồng anh lại ly dị, anh đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như thế. Anh nói những ngày gần Tết đến, anh cảm thấy rất trống trải, trong đầu không nghĩ được cái gì. Năm nay mình chỉ muốn qua cho lẹ thôi, mong thời gian trôi nhanh qua năm sau để mình làm lại cuộc sống của mình, anh giải bày. Theo lời anh kể thì năm ngoái tầm này là 17 tháng chạp, gia đình anh rất vui. Mỗi lần tôi đi làm về, mở cửa vào nhà mẹ lại hỏi đã mua củ kiệu chưa, đã sắm đồ đặt trong nhà chưa. Rồi mẹ kêu vợ chồng tắm rửa vào ăn cơm với mẹ. Anh nói, Thời điểm này, hàng năm thì anh đã dọn dẹp trang trí nhà cửa, sơn, dặm tường, anh cho biết. Nhưng năm nay thì anh không muốn làm gì nữa. Mỗi năm gần đến Tết là tôi hết ăn cơm nhà rồi, mà chỉ chở vợ con đi chơi, mua sắm quần áo, anh kể. Anh nói khi ra đường thấy nhà người ta sum họp vui vẻ, anh thấy vui cho người ta, nhưng suy nghĩ tới mình thì lại chạnh lòng, buồn và nước mắt chảy. Anh Long dự định đến 22 tháng Chạp, tức là ngày tảo mộ theo phong tục Việt Nam, sẽ về quê xây mồ mả cho bà ngoại. Còn cốt mẹ anh để ở chùa thì đến Tết anh sẽ đến thăm, anh cho biết. Tết năm nay anh nói là đối với anh chỉ như ngày thường được nghỉ để làm xả hơi mà thôi. Anh tính sẽ chở con gái nhỏ đi chơi, ngoài ra ở nhà không đi đâu. Đây là hình ảnh người dân chờ đón thời khắc bước qua năm mới hồi năm 2021 tại khu vực Hồ Gươm. Năm nay Hà Nội dừng tổ chức các buổi lễ dịp Tết Nguyên đán anh Tiếp nói tiếp, tôi chỉ lủi thủi trong nhà một mình thôi, lúc nào buồn quá thì đi uống cà phê cho qua nỗi buồn, rồi về, anh bày tỏ. Về mua sắm Tết, anh nói anh chỉ sắm đồ cho con đủ mặc và mua đồ ăn để mình tôi ăn trong mấy ngày Tết. Tôi cũng mua trái cây về cúng kiệp như hồi xưa mẹ, chỉ và chỉ làm mâm cơm cúng kiệp, đơn giản thôi chứ không vui vẻ như những năm trước, anh nói thêm. Theo quan sát của anh Long thì không khí giáp Tết nhâm dần rất trầm lắng không có ai hỏi nhau là đã sắm sửa, chuẩn bị Tết nhất gì chưa, anh cho biết. Không được ra quy định gây khó khăn cho người dân về quê ăn Tết. Đây là thông tin mà dư luận được đưa ra. Thủ tướng yêu cầu các địa phương không được đặt ra các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trái với quy định của Chính phủ và Bộ Y tế. Trong công điện ngày 19 tháng 1, lãnh đạo Chính phủ nêu rõ các địa phương không đặt ra những quy định phòng dịch gây khó khăn không cần thiết cho người dân. Nhất là dịp về quê ăn Tết nguyên đán nhâm dần. Thời gian qua, nhiều địa phương đã đưa ra các biện pháp về cách ly, xét nghiệm khác nhau với người về quê vào dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022. Như trường hợp vào ngày 9 tháng 1, một hộ dân ở xã Nam Cao, huyện Kiến Sương đã bị thôn khóa cửa từ bên ngoài với lý do gia đình có người thân trở về từ vùng đỏ. Sau đó, chính quyền đã xin lỗi hộ dân này. Đây hình ảnh một hộ dân ở xã Thanh Hóa bị khóa cổng vào ngày 14 tháng 1. Đầu tháng 1, gần 30 hộ dân ở xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng bị chính quyền địa phương khóa cổng nhà để phòng dịch COVID-19. Sự việc được giải quyết khi huyện yêu cầu phải mở khóa. Từ sáng ngày 22 tháng 1, bỏ kiểm tra giấy xét nghiệm và tiêm đủ vaccine cho khách đi máy bay cũng là quy định mới được đưa ra. Đây là quy định mới nhất vừa được Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh, triển khai ngay đến các hãng và sân bay với điều kiện đối với hành khách đi lại bằng hàng không Nội dung đáng chú ý là từ ngày 21 tháng 1, Bộ Giao thông Vận tải điều chỉnh điều kiện đối với hành khách đi lại bằng hàng không sẽ không cần có giấy chứng nhận là tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc có giấy chứng nhận khỏi bệnh và giấy xét nghiệm. Trường hợp khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa thì yêu cầu phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng PCE hoặc xét nghiệm nhanh có giá trị trong 72 giờ trước thời điểm bay.